Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt này. Khi vào lắp, anh em chỉ cần đưa được bộ hột vào thôi và đưa cho người ta làm cái cũng được hoặc là trực tiếp chúng ta làm cái. Với cái bộ hột này thì tỷ lệ lên tài hoặc lên xỉu nó sẽ chiếm từ 70 cho đến 80%. Nếu như anh em muốn hột à, nghiêng tài, tôi sẽ làm cho làm bộ hột đó nghiêng về phần tài nhiều hơn còn nếu anh em nào muốn sử dụng cái bộ hột nghiêng xỉu thì tôi sẽ làm cho tỷ lệ nó về xỉu nó chiếm tỷ lệ cao hơn thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn ờ, sở hữu cái bộ hột tài xỉu liệt hột liệt này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình này 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em về cái ờ, bộ hai cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu này trước tiên tôi sẽ dọn qua đèn à, flash dọi qua đèn cho anh em xem hột thì rất là trong nhé đây nó là cái bộ nghiêng tài còn bộ à, kia là bộ nghiêng xỉu tôi đã để riêng hai bộ ra bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít hay gọi là nam châm đây nắp dĩa hoàn toàn bình thường không dính không hít gì cả Đó. chỉ cần vào chơi anh em đưa được cái bộ ờ, hột này vào thôi bây giờ tôi sẽ lắp cho anh em ờ, cái thử cho anh em cái bộ hột nghiêng xỉu ở trước này một chén xỉu này. hai chén xỉu ba chén này bốn chén xỉu rồi là bốn chén xỉu và bây giờ nó qua một chén tài thôi tiếp tục năm chén xỉu sáu chén xỉu bảy chén này. 7 chén xỉu và hai chén tài bây giờ nó số xỉu xỉu số 8 tiếp tục vẫn là xỉu vẫn là xỉu nữa tỷ lệ rất là cao rất là đạt anh em nhé bây giờ tôi sẽ thử qua bộ nghiệp tài cho anh em xem bốn sáu sáu vẫn là tài bây giờ bão lục ba bốn sáu bốn bốn sáu bây giờ là một chén xỉu xỉu số 10 ba ba bốn vừa rồi là ba chén xỉu à, 3 chén tài một chén xỉu bây giờ tôi sẽ tiếp tục lắc nữa 3 4 5 tài số 12 giờ lại bão tứ hai chén bão liên tiếp trước nó là bão lục bây giờ lại bão tứ bây giờ là số 13 tài 13 điểm bây giờ nó qua một chân xỉu nữa xỉu số 9 441 giờ lại bão lục 446 à 445 tài số 13 tiếp tài số 11 này và bây giờ xỉu thêm một chân xỉu nữa xỉu ờ, số 10 bây giờ tài số 12 552 236 tài số 11 335 tài số 11 tiếp bây giờ thêm một chén xỉu nữa là ba chén xỉu rồi hạ 156 tài số 12 456 tứ ngũ thiên 345 tài số 12 nữa Đấy, anh em thấy tỷ lệ nào thì ờ, tỷ lệ về tài và về xỉu thì nó rất là chuẩn so với những gì tôi đã nói ở trong clip anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ một ờ, uh, ờ, liệt tài liệt xỉu này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây nó là một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu bịp mới nhất 2020 hiện nay và hoàn toàn không tang áp dụng cho anh em chơi ở bất kỳ sòng sới nào cũng được